Xin kính chào quý cô bác chị cùng toàn thể mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung buổi sáng ngày nay của Giang nhé buổi sáng hôm nay thì uh, thời tiết cũng uh, có một chút uh, mưa phùn mưa nhỏ quý cô bác chị ạ uh, hiện tại thì uh, Giang đang có mặt tại cái uh, bản Háng Trắng Lừ một cái con đường uh, tấm lòng vàng ấy quá trình uh, Giang làm đường thì uh, có uh, giúp gia đình cháu Phà và cháu Nu uh, hai cháu mồ côi uh, cha lớn mẹ ở với chú ấy làm cái chuồng lợn thì uh, sau khi mà xây xong thì uh, qua thì uh, mọi người cũng đã đi lấy được ít gỗ về rồi để uh, chuẩn bị uh, lợp tấm lợp hiện tại thì uh, Giang và mọi người uh, xuống dưới dưới này để uh, mua tấm lợp của anh chị nhé sẽ mua là 18 tấm đây uh, này thì là anh em đang uh, chuẩn bị là lai chở tấm lên rồi mà cái đoạn bê tông uh, nhà nước làm đổ lên thì ngày hôm nay thì mới à, nối xong cái đoạn đấy cô ba anh chị nhá sau khi nối xong thì mai thế thì mình uh, xem tình hình uh, tiếp tục là mình chở xi đấy, vật liệu lên để tiếp tục làm con đường bê tông ấy cho bà con ở trên đó tấm này thì mình mua là tấm TTC với giá là 40.000 đồng một, một tấm mình mua là 18 tấm nhé các anh chị nay thì có ba ba anh em thôi năm 2020 cả à con này mới sản xuất Trai Tí ờ, em đi lấy một bao xi uh, cho anh nhá Vâng Thêm một bao xi đó, sau vâng. chở, chở hết tấm ấy vâng. Vì vâng. đi vâng. quay giờ thôi ít nên ấp lấy tí sao chú cho tí rồi hả? Đâu xe máy à? Thế nó kẹt Em đi cẩn thận tí. Dạ. Chưa? anh giúp giúp về anh chẳng mất Rồi 准备准备，什么抄家鼻子送好。准备干嘛？准备不着么？没事好。买些干啥？cái thằng ở bên mình đưa ăn khá chết luôn. Dạ. Hôm nay thì ờ, Giang thấy là ờ, có một cái là lạ là mình không mua tấm nhà chị bên cạnh thì chị mua không mua cái con sâu này. Quá chị. Bây giờ con sâu này là người Trung Quốc mua Mua để làm Thôi Thuốc độc Gì đó Cái này chết người đấy đừng có sờ vào Nó nhìn nó giống như kiểu con, con bọ gì ấy nhỉ ô thôi thì tôi đi tôi đi đóng hàng đây Mà người Trung Quốc mua để làm mấy thật à Cái này à, ăn được đâu mà Cái này ăn cái chết luôn nhưng nó nói là Trung Quốc không mua để làm cái gì Thuốc Trung Quốc mua, mua làm cái gì là cô Biết ta làm cái gì mà hỏi thế ta biết tôi trả lời Thế ta chỉ biết bán ta biết trả lời à, đây à? Đấy rất là độc này nó nhìn nó như kiểu này thế còn cái này củ này gọi là củ ấy à củ sâm à củ nào đi Trung Quốc hết nhưng gọi là củ gì ấy chứ à, chỉ có hai con này đấy rồi có tóm được không này khô sần lắm ừ. cành cua nó cứng hơn đấy còn con Ngân thì đánh đánh bảy nó rồi đúng không? vào vật rồi cho lên cho lên cho, cho lên đấy ở, ở trên cái gì ở trên ờ, đầu váy cái gì hai cái đinh, chống đi chống lên một có tuột ra không nha tuột vào chán nhau hai đinh à ừ. hai cái rồi chắc nó đi đâu nó vào chán rồi nó là ok yeah nhưng mà là làm cái nó đủ rồi cái này thì ờ, mình tí nó lợp xong chát nó vào nó vào nữa sau này nó xô cua cua biết cái cây thôi kéo cái cây xuống để nó đẹp thì không có miếng gỗ nào đệm lên đâu không lấy gỗ đệm lên đi đệm vào đấy ờ, lấy gỗ đệm lên đi mọi người để cho nó phẳng chạ không có là tí nó tấm nó lợp và nó võng xuống đấy cho cái thanh gỗ này lên này cây gỗ này lên là đệm lên được mình chỉ cần chỉ cần đệm lên thôi đệm lên uh, một miếng nó mỏng mỏng một miếng mỏng ở đây đấy đệm lên đây mà em tí là cái tấm mình lợp này nó sẽ không phẳng à, à. không phải à. chêm nó lên đấy. sọc lên đi hai số mua à để mấy cái che nên giờ đèn nào lên được mình lấy dao về cắt lấy một thứ mà trong này thì anh đang làm thịt gà cho mọi người nhé chị gà này là mua hai trăm tám thì anh em lợp xong rồi ờ, cơm luôn vì là cái cái cái măng để mà làm muối ớt đấy các bác anh chị đấy cái này măng nó cũng ờ, tương tự như măng sập này mình hầm này mình xào mình nấu này ăn là hết bà đang làm cái chi làm nấu cơm nấu cơm đấy 这个这个这个咸鱼啊。有有爆哦，是补干木哎。如果打你打补哎，啊，这里有一种二平是不是？啊。 nhiều rồi bên kia nữa nào rồi toàn bộ là gỗ mới hết này gỗ mới là ờ,

왜 썰는데? 썰던 거야? 썰는 왜 썰는 거야? 내 썰던 거야. 아까로 인농이. 인농이야. 인농. Rồi ở trên là cứ à, đục sỏ xuống dưới, dưới buộc Ngon quá thấy Ô ta không có tẹo, tao xong ôn 要进口那个，嗯， 셀루 음, 뭐 진뚜 진뚜 셀루는 농거 시야 thế là tùy đi thôi thế là to à ừ, ừ ừ đó đó quả thiệt đó ừ. Đúng rồi. Nhìn thẳng chưa? Rút ra. Được. Nhìn cái này, cái bán này Được được Bán thẳng thì thẳng Thế này làm gì lên trên này được Ừ Thành cô chú Vâng, chút nữa thì à, xong rồi các anh chị Trẻ cả hô Dĩa của anh muốn là ăn toàn tóc Không muốn là ăn rồi Ô Để tao học cho anh Đúng không? Yeah. Ừ. sét thì nó ra hụt Lần này mà cha có bò nuôi bò cả bên này cũng được, bên này nuôi lợn đấy nhỉ. Cũng được mà. <laughs> cũng là chuồng bò đó có gì đâu. Nếu mình có tiền mình cho cha bò, à, cha có bò ấy, bây giờ có bò, bò ấy. À, được. À. Đấy sau này có tiền mua bò về, <laughs> nhốt bò vào đây. Bò. <laughs> gì đâu vừa nhốt được cả chuồng bò và <laughs> cả lợn nhưng mà cái cái này làm chuồng bò thì phải thêm một cây lên nữa nhỉ Đúng rồi. bò đỡ nhảy nó thế nó nhảy được đấy nó cột dây vào thôi cột dây vào bò nó ấy đó ngoan là bò cha này lại là hàng nó mua thôi ừ. 啊，来来坐，来干什来，了？来打他哈一晃，来来坐他哈。好了。他不写的木，他句，嗯。那要去在那这么好嗨。啊嘿，好。你还别去一个都，人家在听广播，别告来，嗯，呀。嗯，路那个下来，哟，我经常要去老哎。 <laughs> 我得去那个买只老哦。哦。我不去，我不去。 やきでやきでやきで持ってしょう这中庭，我切边啊，对，我先。啊，大家对准。呀。哦，你看上面第一只，我读下来。呢个十只对，可能吗？ à, 就煮啊，好，但是这种我好烦哟。nó ấy ăn nó dụ qua tiêu mà mình thấy tông chặt của số ra không thì mình làm đồ chứ có không đúng là kịp nó là chua chua rồi còn mấy ăn cay chứ 난 저희 나는 너무 비려. 나 대사 비려. 맞아, 응. 나, 나 진짜 빠진다, 오늘. mà giữ dễ để ta nhá. かおやおあんなか嗯，我买不拉倒。 chắc là như thế là thế chắc nó không trôi được của anh chị quá chắc cái này tí nữa mình cũng chát hết này vào Quét, đi hạ, đi lên nào, đi mua được, được, đi mà, 뭔가 내가 너무 나가 애냐가 옆에 갔다 오늘 지금 차례 꺼라 너무 늦다 무슨 버스에 나 잠깐 오 아, 그거 들어가야. 아, 그거 들어가야 해 đẹp quá có chả phủ ngoài còn mua cái ba tấm này là xong rồi các bạn chị là không đều nhau á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để vẫn thiếu một uh, hàng nữa hàng dọc này lên nữa thì nó sẽ lấp hết được cái, cái đòn tay này anh chị đó mình cũng mua 18 tấm thôi nhưng mình tính là thiếu thì để ờ, vài hôm nữa mai mình sẽ lợp nốt hàng bên này của cái này. Sao miễn là lợp nó đừng rột được được không mà thế là như thế nào nó bị làm sao chỉnh nó lên lệch à đây thấy lúc ấy đúng cái cái cây này Cứ kéo nó lên cho lúc nó bằng đúng đo đo không chuẩn thế cho nó lên cao đi sao nào mà lên á ừ. à, xuống mới buộc được à mới buộc được à, à cái ừ. cây nó bị cong đây cong cong cái cây này bị cong nó vòng không nhưng mà không phải là tại đu đo không chuẩn đo mình tay ờ, cong nhưng mà mình phải đo hai hai hai bên chứ mình đo ở trong là ờ, cũng bị cong mà cây này bị cong mà nó nó nó như kiểu cây hình vòng cung này như này nó không phải thẳng nhưng mà phải cho xuống thì nó mới ấy được mới buộc được thôi ờ, không sao <clears throat> tí đâu không sao đâu là tốt hơn nhà ở đấy thì ở có lẽ là còn một chút nữa rồi xong nữa chiều thì mình xem ờ, để đi xem lợn bắt lợn để cho em đó nếu mà không muốn lợn phải nuôi thì mình ờ, ở trong này cũng được à <laughs> ở trong này cha trong này à cha ngủ trong này à thiếu đúng một một, một mấy tấm nữa là đẹp tấm ờ, hàng tấm này nữa ba tấm nữa thôi là vừa đẹp đập hết được ờ, bàn tay này Đấy là Giang cũng ờ, xin phép được kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay ở đây thôi. Đấy xin hẹn uh, à, ba anh chị cùng toàn thể mọi người làm video uh, tiếp theo nhé mình sẽ đi uh, bắt lợn cho em cha xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người làm video tiếp theo nó làm nốt đi tấm nữa còn bác này nữa là xong rồi à. nào mình xuống uh, mua ba tấm nữa làm một hàng nữa cho nó đẹp 어 이런 거다 김천 샘 luôn.